nhưng họ đã gây bất ngờ cho Moscow khi tham gia vào việc cung cấp các tổ hợp HIMARS cho Ukraine. Đến nay, được biết, ngoài Mỹ thì việc giao những hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine còn được thực hiện bởi Romania và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là vấn đề gây đau đầu cho Moscow. Đáng chú ý là thông tin trên cũng được xác nhận bởi Washington. Chính quyền Mỹ cho biết chúng ta đang nói về việc chuyển giao tổng cộng là 12 bệ phóng cho Ukraine. Hai trong số đó hiện đã trên đường tới Đông Âu. Chúng tôi không phải là những người duy nhất cung cấp nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt cho Ukraine. Ngoài HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine, con số trên sẽ lên tới là 20 tổ hợp. Vẫn còn 10 hệ thống từ các đồng minh và hai trong số đó đang trên đường đến Ukraine. Thông tin trên do Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề về Nga, Ukraine và Á-Âu, bà Laura Cooper cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn khi họp báo. Đến nay, các hệ thống M142 HIMARS đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng tác chiến đã có mặt tại các quốc gia bao gồm Mỹ, Romania, Singapore, Jordan. Tuy nhiên thì ngoài Washington và UAE mới là chủ sở hữu lớn nhất của các hệ thống này. Vấn đề tiếp theo cần lưu tâm đó là dựa trên dữ liệu kho kênh thông tin Flyradar cung cấp. Một số chuyến bay đến châu Âu thực sự được thực hiện từ UAE, bao gồm cả bằng máy bay vận tải quân sự hạng nặng. Điều này có thể cho thấy rằng một trong những chủ sở hữu lớn nhất của hệ thống M142 HIMARS ngoài nước Mỹ đang thực sự chuyển giao các hệ thống tác chiến hiện đại này cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Moscow đã ra cảnh báo nóng đó là Romania và UAE đang làm tình hình leo thang căng thẳng và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng trong khoảng thời gian sớm nhất. Cách đây vài hôm, đã rộ lên thông tin là UAE chính thức cắt nguồn tài chính cung cấp để Nga hoàn thiện tiêm kích thế hệ 5 hạng nhẹ Su-57 Checkmate, cho thấy rằng Dubai đã sẵn sàng ngả về phía Mỹ trên bàn cờ địa chính trị thế giới. Vấn đề tiếp theo cần phải nhắc tới đó là chưa rõ UAE chỉ chuyển giao cho quân đội Ukraine các xe mang phóng tự hành đơn lẻ của các tổ hợp HIMARS hay còn đi kèm theo cả những loạt đạn tên lửa dẫn đường tối tân. Với tần suất tiêu thụ đạn ở mức rất cao như là lực lượng vũ trang Ukraine vẫn thực hiện trong thời gian qua. Giới chuyên gia ước tính để nuôi sống 12 tổ hợp HIMARS nói trên, UAE cần phải gửi kèm cả ngàn quả đạn M26 hoặc là M31 số tiền viện trợ quân sự mà UAE có thể phải chi ra sẽ vô cùng lớn. Bởi vậy, không loại trừ khả năng chỉ có các xe mang phóng cùng với một lượng đạn nhỏ là đi từ Dubai tới Ukraine. Còn lại sẽ do Mỹ tiếp tục cung cấp. Nhưng dù sao đi nữa, việc huy động thêm M142 HIMARS từ các đối tác ngoài Mỹ sẽ giúp quân đội Ukraine có thêm rất nhiều hỏa lực khi cuộc chiến đang bước vào giai đoạn tiêu hao căng thẳng. Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đông Nga. Điện Kremlin nói gì? Điện Kremlin ngày 6 tháng 10 cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky đã cố gắng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sau khi ông yêu cầu NATO thực hiện cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước đó vào cùng ngày, trong phát biểu tại Viện Lowy Australia, ông Zelensky cho rằng NATO phải đảm bảo Moscow không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại quân đội Ukraine để thực hiện điều đó. Ông yêu cầu Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Nga để nước này biết điều gì sẽ xảy ra nếu quyết định sử dụng chúng. NATO nên làm gì? Loại bỏ khả năng ngăn sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Zelensky nói trong hội nghị trực tuyến. Tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế tấn công phủ đầu để Nga biết điều gì sẽ xảy ra với họ nếu họ sử dụng các loại vũ khí này, chứ không phải là chiều ngược lại. Ngay lập tức, Nga đã lên án yêu cầu của ông Zelensky Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố bình luận của nhà lãnh đạo Ukraine không khác gì nỗ lực trông ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới có thể dẫn đến những hậu quả tai hại không thể lường trước được. Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc ông Zelensky cố gắng kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân. Điện Kremlin đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần chú ý đến các tuyên bố của Zelensky, đặc biệt là Mỹ và Anh, những nước mà ông Peskov nói là trên thực tế kiểm soát các hành động của Kiev. Và do vậy, phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của Tổng thống Ukraine. Nga đã nhiều lần khẳng định không có ý định thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân tại Ukraine, nhưng cảnh báo sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ biên giới, người dân và chủ quyền của nước này. Trong khi đó, cả Washington và London cũng thừa nhận rằng không có khả năng Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột Ukraine và không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy. EU mạnh tay với Nga, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ bỗng dưng trọng thương. Các biện pháp trừng phạt mới của EU chống lại Nga sẽ buộc các công ty và cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn giữa Moscow và EU. Các lệnh trừng phạt của Mỹ không ảnh hưởng nhiều tới Ankara, nhưng đòn của EU lên Nga có thể sẽ khác với Ankara. Ngày 6 tháng 10, Liên minh châu Âu, EU, đã áp đặt gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga, mở rộng các lệnh cấm đối với thương mại và cá nhân liên quan đến việc Moscow sáp nhập bốn khu vực của Ukraine. Các biện pháp này có hiệu lực khi được công bố trên công báo chính thức của khối, cũng chỉ ra phương thức áp giá trần đối với dầu thô của Nga được vận chuyển trên khắp thế giới. Nhưng chỉ sau khi các chi tiết được thảo luận trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, người ta cho rằng Gói trừng phạt mới nhất này bao gồm một số điều khoản sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Các biện pháp trừng phạt quy định danh sách cá nhân, doanh nghiệp và hạn chế thương mại như cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm thép, bột gỗ, giấy, máy móc và thiết bị, hóa chất, nhựa, thuốc lá của Nga. Điều này dự kiến sẽ khiến Nga giảm 7 tỷ euro doanh thu mỗi năm. Bên cạnh đó, EU hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu các dịch vụ công nghệ thông tin, kỹ thuật và pháp lý sang Nga cũng như mở rộng danh sách hàng hóa công nghệ cao không được bán cho nước này. Trước đó, ngày 5 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đại diện các nước EU đã đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 8 đối với Moscow, trong đó có việc áp giá trần dầu Nga, cấm vận chuyển dầu của nước này đến các nước không thuộc EU nếu vượt một mức giá nhất định. EU công bố các biện pháp trừng phạt trên tại cuộc họp ở Brazil, Séc, nơi họ mời thêm 17 quốc gia không phải là thành viên, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Với tên gọi Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất Cộng đồng Chính trị châu Âu, EPC, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ gặp hạn. Quyết định trừng phạt không nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nước này do quan hệ kinh tế và thương mại của Ankara với cả EU và Nga. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại thứ 6 của EU và EU là đối tác thương mại lớn nhất của Ankara. Năm 2021, 41% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là sang các nước EU. Thêm vào đó, nếu Anh và các nước không thuộc EU tuân thủ các lệnh trừng phạt của liên minh, tỷ lệ này sẽ đạt tới 50%. Hiện nay, máy móc và phương tiện vận tải là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này lại phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga để phục vụ ngành công nghiệp sản xuất. Ngoài ra, Ankara cũng là khách hàng mua dầu của Moscow. Thời gian sẽ cho biết nhà máy điện hạt nhân Akuzu do công ty Rosatom của Nga xây dựng ở tỉnh miền Nam Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các lệnh trừng phạt mới của EU. Du khách Nga cùng với Ai Cập không thể đến Mỹ và châu Âu do các lệnh trừng phạt của phương Tây đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến thay thế. Điều đó mang lại tin tốt lành cho ngành du lịch nước này trong năm nay. Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay, ngay cả việc cung cấp dịch vụ mặt đất cho các máy bay Nga cũng có thể là đối tượng của lệnh trừng phạt từ EU. Chính sách này có thể khiến ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện các biện pháp mới. Buộc phải lựa chọn, các tổ chức và công ty của Thổ Nhĩ Kỳ vốn trở thành cửa ngõ phía Tây của Moscow sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, đã bắt đầu thực hiện các biện pháp để tránh bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU. Theo các nguồn tin, hãng hàng không Turkish Airlines, thì từ chối yêu cầu của Moscow về đào tạo mô phỏng bay cho 150 phi công. Khi là thành viên của Cơ quan An toàn Hàng không EU, (eaa) e Bộ trưởng Tài chính Nudetti Nebati phàn nàn rằng Mỹ đang đặt thương mại Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng trừng phạt căng thẳng. Nguyên do là trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã viết thư cho các tổ chức kinh doanh lớn để cảnh báo rằng các tổ chức và ngân hàng làm ăn với các tổ chức và cá nhân Nga có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt của Washington. Ông Nabachi khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia vào các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, nhưng nước này cũng sẽ không cho phép các lệnh trừng phạt bị bỏ qua hoặc bị lách. Sau cảnh báo trên từ Mỹ, các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ngừng hợp tác với hệ thống thẻ tín dụng Mi của Nga, vốn đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề cao sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi vào ngày 5 tháng 8, bị giám sát chặt chẽ hơn. Các biện pháp trừng phạt của EU không nhắm mục tiêu cụ thể đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người ta cho rằng mối quan hệ chặt chẽ của Ankara với Moscow, đặc biệt là vai trò chủ chốt của nước này trong thỏa thuận ngũ cốc, trao đổi tù binh, và việc chuyển tiền được thực hiện thông qua nhà máy điện hạt nhân Akuzu đã khiến Mỹ và EU phải giám sát Thổ Nhĩ Kỳ chặt chẽ hơn. Bước ngoặt ở đây là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ tại Sochi. Mặc dù đã được thông báo rằng các vấn đề tài chính, bao gồm thương mại năng lượng và đồng ruble, khoản nợ khí đốt tự nhiên và thẻ mi đã được thảo luận trong cuộc họp. Tuy nhiên, việc thiếu một biên bản ghi nhớ hoặc một tuyên bố chung giữa hai bên đã thu hút sự chú ý của các nước phương Tây. Cả Mỹ và EU đều tỏ ra nghi ngờ về một thỏa thuận, đặc biệt giữa Moscow và Ankara có thể được ký kết nhằm vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng không có cơ sở cho một thỏa thuận như vậy, các đồng minh phương Tây của nước này có thể không tin. Bằng chứng là họ bắt đầu xem xét kỹ lưỡng tất cả các giao dịch. Các nguồn tin cho rằng việc tạm dừng thỏa thuận hợp tác thẻ mi là do bị tác động bởi sự giám sát này, bằng cách áp dụng gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga. EU cũng nhằm đảm bảo các công ty của các nước thành viên tuân thủ lệnh trừng phạt chống lại doanh nghiệp của nước thứ ba, không thực hiện chúng. Theo nhận định, Việc đưa vận tải biển vào gói trừng phạt mới nhất là kết quả của sức ép lên EU bởi các chính quyền Hy Lạp và Manta. Có thể tất cả những điều trên không được đưa vào gói trừng phạt mới một cách rõ ràng và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không được đề cập cụ thể. Giống như phần nổi của tảng băng chìm, trong các câu hoặc đoạn văn bản về việc gia hạn các lệnh trừng phạt liên quan đến kinh tế và thương mại đối với các tổ chức và cá nhân Nga, cũng có thể có những vấn đề liên quan mật thiết đến Ankara. Không chỉ giới kinh doanh và tài chính, Thổ Nhĩ Kỳ mà cả Tổng thống Erdogan cũng có thể sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn vì các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow. Vai trò của Ankara trong xung đột Nga-Ukraine cho đến nay vẫn được cho là cân bằng và thành công. Việc duy trì sự cân bằng này thậm chí còn trở nên quan trọng hơn khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU hiện đang bao vây các lĩnh vực kinh tế chính của Nga.